khoan khoan khoan khoan các bạn vô đúng kênh rồi đó kênh này vẫn là kênh thể hình online mình là trường còn đây là đạt tụi mình là trong team ờ, media marketing của bbt thì ờ, trong khoảng thời gian vừa rồi các bạn theo dõi kênh thì các bạn cũng biết được rằng là team tụi mình uh, dính phốt khá là nhiều thì uh, hôm nay do là mình là người uh, nắm kênh thì uh, mình quyết định sẽ làm một clip bóc phốt lại sếp vì mình vừa mới xào chẻ được cái này cái này là uh, cái chìa khóa xe mẹt ừ. từ bữa tới giờ thì uh, cái chủ đề mà chiếc mặt trắng của sếp thì uh, tốn khá nhiều dung lượng của youtube nhưng mà cái lượt view thì hiện tại nó chưa chưa đạt được cái cái target nên là lần này mình quyết định chơi một cú tất tay được ăn cả ngã về không như nhiều người theo dõi kênh Tế Online thì cũng sẽ biết được rằng là uh, may mắn là mình có em gái nên mình mới được làm ở đây thì hy vọng lần này mình sẽ chứng minh được thực lực của mình ở trong BBT nếu như lần này lượt view không cao chắc có thể là team sẽ giải thể ừ, đừng có nói có thể phải nói là chắc chắn tại vì uh, từ bữa tới giờ thì uh, phốt quá nhiều rồi nên uh, clip này là clip hoàn toàn sếp không biết gì hết làm ờ, bóc phốt sếp và không thông qua ý kiến của sếp nhưng mà hy vọng là nếu mà mọi người ờ, vì ờ, thương tình thì có thể share rộng rộng cái clip này tí xíu để clip này đạt được target thì mới có thể cứu được tim cảm ơn các bạn rất nhiều Gì? Dạ. Mẹ nó trả chìa khóa xe mẹ chán cho sếp nè Mẹ em kiếm sếp thấy giờ đưa cho ai vậy? Ừ. Trời ơi, chìa khóa xe sếp thì đưa anh để anh giữ cho Được rồi ừ, Được, anh giữ cho Trường Chào anh wow. Chìa khóa mẹ Bữa nay anh mới xài chiêu anh lấy được cái này Anh tính, anh tính làm gì vậy? Bữa giờ thì uh, ờ, tiền tụi mình cũng bị bóc phốt quá nhiều ờ đúng rồi bóc nhiều bị phốt với sếp hơi bị nhiều rồi bây giờ mình bóc phốt sếp lại à, em chưa tính nghĩ việc nha sau clip này á nếu mà được nhiều người xem thì có thể tụi mình sẽ được cứu còn lỡ không có người xem sao dù sao cũng còn gì đến mức đâu bóc phốt luôn chơi ok anh đạt anh đạt đặt cho em coi chứ đạt ơi à, da ủa em thấy có khác gì mấy chị mẹt khác rồi đạt trời ơi mẹt này cũng đời cũ rồi mẹt mẹt của sếp mẹt dởm lắm mẹt đời cũ nên chìa khóa nó cũ xì à, chìa khóa dởm nè không thôi <laughs> chơi à bây bây giờ bữa nay á mình uh, mới à, dùng uh, chiêu thức dùng nghệ thuật để mình có được cái chìa khóa này lần đầu tiên có được cái chìa khóa này thì bữa nay mình sẽ bảy bá chiếc bẹt ừ bảy bá chiếc bẹt hôm nay chiếc bẹt là sẽ của anh em mình ừ bữa nay mình quậy thả ra luôn anh đạt anh đạt lỡ bị đuổi sao anh đạt lỡ bị đuổi sao anh đạt không sếp thấy gì chứ sếp dễ thương lắm sếp không đuổi đâu sếp quýnh cho gãy răng thôi <laughs> bữa bữa nay mình làm ờ, review xương xương con xe của sếp ha ừ ghê ha đạt ha nè có cái đèn nè giờ mình quay kỹ từng cái nè cái đèn nè cái đèn này không phải là bóng đèn led mà đây á, là những cái ờ, khối pha lê không? ừ từng cục pha lê từng cục pha lê từng cục pha lê à, vậy đây line này cũng vậy nè ủa chứ nó gắn 7 tỷ mà gắn cục pha lê trên đạt nó cũng chiếu sáng chứ có gì đâu anh cho nó sang chảnh tí mà dạ, cho sang em thấy cũng vậy à nghe đồn á là hai cái bóng này nè là hai bóng ờ, bây giờ thì công nghệ nó cũng lỗi thời rồi chứ công nghệ bây giờ là người ta làm multi beam gì đó còn công nghệ của xe xếp là xe cũ rồi cái này đó nó chỉ đường cái là nó cụp lên cụp xuống cụp qua cụp lại đồ nó chỉnh được tất cả bốn hướng thôi à ờ bó cái bóng hai cái bóng đèn hai hai cái ờ, rotator này là chỉnh được bốn hướng nè cũng hay ghê ha tự nhiên xe 7 tỷ có cái ba đèn chiếu sáng bốn hướng hay ha mấy cái chấm tròn này nè là mấy cái cảm biến cảm biến anh ờ mấy cái ờ, mấy cái chấm tròn này để cho mấy cái hệ thống ve ờ, xe tự động đổ xe tự động ờ, lên mạng coi mấy cái clip mà buông tay lái ra mà xe nó tự chui chui chui chui chui vô chuồng đậu trong chuồng được luôn ghê ta ừ xe này nó ghê lắm ủa gì xe do bữa bị người ta tông không chạy đi không chạy cảm biến anh đạt là tại vì á xe cảm biến á mấy cái cảm biến này là nó vui lắm thường á là xe mình đang chạy không ừ. nó tông xong rồi nó mới kêu nếu <laughs> ừ. mình đang chạy mà nó nó nó nó kêu xong rồi nó mới tông đâu có kịp Ôi. tông vô cái đùng xong rồi nó mới kêu ơi có gì chướng ngại vật ôi gặp chứng dưỡng mình ủa còn cái lỗ ờ, vuông vuông là gì anh đạt lỗ này hả ừ. lỗ này là để uh, mở cái này ra rồi dặn cái cây kia vô để kéo cứu hộ á xe bị lúng sình đó mà ba cái xe sedan này mấy cái xe mà bữa mà xếp khịa khịa mà bước lên cao cao đồ á à, bước, à, bước, bước bước bước bước bước nọ đó mấy xe đó người ta mới leo người ta mới đi địa hình được chứ xe này sao đi địa hình à, ừ à, ha mà em thấy cái xe này xếp mua cũng để không mà có chạy mới đó nè chủ, chủ tịch của mình không có không có đi khám phá đâu không có chui cho mấy cái địa hình nữa đâu chủ tịch của mình chán lắm mà giờ nhìn lại nó cũng ngầu ngầu ra nè tới cái lỗ này nè cái lỗ này mới giữ nè lỗ dùng để làm gì anh đạt cái này là cái uh, cũng là một cái radar radar hả nhìn như theo quân sự vậy ha cái này là cái radar để uh, giữ khoảng cách để ừ, mấy chức năng như là giữ khoảng cách với xe phía trước hay là uh, phanh chủ động này nó à tức là cái đó mà gặp chướng ngại vật cái là nó phanh gấp đúng không đạt đúng rồi nếu mà mình quên phanh đó thì xe nó tự phanh cho mình mà mấy cái tính năng thì khuyến cáo đừng nên thử nha <laughs> biết vậy thôi chứ đừng nên thử đây còn con mắt nữa nè đây là trong uh, trong bộ camera 360 à, là mình mua mẹt mình có luôn anh đạt đúng rồi mẹt thì nó có sẵn trời qua đây cho cho coi này nè trời xe này người ta cũng có nè <laughs> trời ơi chiếc đó nhiêu vậy anh đạt chiếc đó có mấy trăm triệu à là xe người ta có rồi à, thì nó cũng có khác gì đâu trời ơi ừ cũng là con mắt vậy thôi ừ em thấy cái này nó cũng đẹp thiệt hình ờ, mấy viên kim cương mấy thác kim cương đổ xuống nhưng mà công nhận là mấy cái gì mà nó làm mà để đẹp thì mẹ nó làm đẹp thiệt cái này em biết là gì nè đặt cái này á, là bên này mình để mì tôm phải không cái này rau <laughs> chết chết chết chết chết xe, xe, xe này của người ta không có dán keo xe của sếp chắc có dán keo rồi không có mở ra được ở ờ, lúc lắc kìa lúc lắc ô anh đặt rồi thôi thôi thôi thôi tiếp mẹ rồi mặt trước có vậy thôi đó bây giờ mình review review đằng sau đi đặt, ờ cái đằng sau cái bị bị bể đó đúng không ừ cái này vui nè lại đây coi mẹt 7 tỷ của anh này vui lắm nè cần cận vô xíu cần cận vô xíu nè cái khoảng cách nè đó tay luôn gần một cổng tay rồi qua bên đây sao cái khoảng cách này nó nhỏ xíu vậy khoảng cách cái khoảng cách này nó nhỏ xíu mà cái khoảng cách bên đây nó chà bá lửa luôn à cái này là cái vụ hôm bữa mà mà mà mẹt nó lắp đúng không chán thiệt bây giờ mình sẽ đến với phần rất là quan trọng của ngày hôm nay đó là review máy của chiếc S400 Cup lên wow. hơi dơ cảm giác đầu tiên của mình là hơi dơ giờ như các bạn có thể thấy rõ là cái logo mẹt thiết kế hoàn thiện rất là tinh xảo việc đầu tiên mình nhìn thấy nó sẽ là ánh lên cái logo mẹt kể cả ở trong máy móc mà làm logo mẹt hoàn thiện kia ha nó không ghi về máy ta không đi về máy hả cũng để thông số nói chung cục máy nó nhỏ nhỏ vậy thôi à ai biết nó làm gì cục máy này mà nhỏ hả anh Rồi cục máy nào mới bự có cục máy kia kìa bữa bự lắm bự lắm hả ừ V8 V8 rồi anh yes. anh, anh anh anh nhân tiện mình coi chiếc đó rồi thì mình coi cục máy này được không anh <laughs> đây cục máy này cục BMW 10 hả anh <laughs> cục máy này là cục máy B14 B14 anh ừ ghê ghê chưa ghê chưa xe người ta phải thiết kế nhìn thấy máy chứ tự nhiên xe mà thiết kế che máy lại nè xe người ta mở lên nè người ta có cái cây chống nè thấy không đó chống lại thấy không còn xe kia tự nhiên mở lên cái nó lên luôn rồi à. ờ ừ, cái xe này cũng ngon nó đóng nó chật cục cùm á các bạn đây mình sẽ test uh, tính năng nè tính năng quan trọng nè đây đây đây đây đây đây mới lại quan trọng nè các bạn đó đó mới là cái ăn tiền của mẹt và không phải mẹt nha các bạn hy vọng là các bạn sẽ thích cái âm thanh đó ha mình thấy một cái điểm dở ơi là dở của chiếc xe mẹt nhất là chiếc mẹt s 400 cúp này đó là nắp bình xăng các bạn thấy không nắp bình xăng á tại sao mình lại nói nó dở mình sẽ cho các bạn coi đây đó cái xe gì đâu mà nhấn cái là nó mở ra rồi các bạn thấy không đó nè thử lại cho các bạn coi nè các bạn wow. thấy chưa chưa gì mà nó mở ra và cái lỡ người ta rút hết xăng sao đó cái nắp bình xăng dạ chết chết chết chết chết chết dạ dạ đó các bạn thấy không như vậy là người ta có thể lấy xăng được rồi thời buổi hiện tại xăng rất là mắc đó ví dụ luôn cho các bạn đây như chiếc xe này nè đó các bạn thấy không các bạn thấy chưa đó mặc dù kêu nó hơi <laughs> <laughs> hơi ờ, hơi hơi kêu hơi to hơi lung lay chút thôi nhưng mà rất là chắc nha cái này là bạn phải lấy xà beng á <laughs> đó còn như cái này nè ờ à, đó thấy chưa chỉ cần đụng lại lại lại cái nãy mạnh quá các bạn thấy không đó ủa ủa, ủa sao vậy anh đạt ủa ủa ủa sao vậy anh đạt anh đạt sao hả dấn vô ra mà đấy đó ủa thấy chưa mấy cái xe này á là thiết kế thiếu an toàn dễ uh, bị mất trộm xăng thì à, cái này là mình à, kiến nghị là anh duy lần Rồi, sau mở lại coi ủa sao anh đạt ủa sao vậy Few moments later. chứng tỏ là cái xe này á, là cái dạng xe mà à, lúc mà lúc muốn mở thì không mở rồi lúc không muốn mở á thì thằng khác nó thể vô trộm được <laughs> mở được rồi đó mở được hả ủa sao hay vậy anh đạt tao phá đây mới mở được không mở được à đâu rồi coi tao có chìa khóa mà ghê thiệt chìa khóa này là bấm từ xa được luôn anh đạt đúng rồi em đi xe máy quen rồi mấy cái này khó lắm mà công nhận nhìn nó cùi cùi nhìn nó cùi cùi vậy thôi nhưng mà nhiều tính năng hay anh đạt hen ủa anh đạt đạt đạt cái nút là nút mở cốp nè ừ. lúc này lúc mở khóa nè vậy lúc này nút khóa anh nè à? ừ. tính ra cũng vậy thôi có gì đâu ừ. ôi con xe mẹt xe mẹt thì cũng có nhiêu đó thôi cái xe cái xe máy à, a black của em á là nó cũng có nút mở nè nút đóng nè chỉ có không có nút mở cốt thôi à có nút mở cốt luôn mà bề ngoài xe này á hình như là sếp quay phim nhiều rồi nhiều người biết lắm rồi cái quan trọng á là sếp chưa bao giờ quay bên trong hết á okay, mà bữa nay mình su được cái này á là mình phải vô bên trong mình coi uh. nè nè nè nè để để vô tự hít nè đó lại lại lại đây con này ghê lắm giống giống phim khoa học viễn tưởng lắm là con nè mở ra nè coi cọng dây nè coi cọng dây nè cọng dây nè thấy cọng dây không qua bên đây nè qua bên đây nè không thấy rồi đó thấy cọng dây nó chạy ra chạy ừ, vô không hen hay hen nè nè ừ đó Ồ ghê ghê ghê. Đó, ghê ghê ghê ghê ghê ghê. Kiến hai lớp chân ờ, không đúng không? Kiến hai lớp chân không nè. Bởi vậy cái này bữa sếp nói đó, này mà đưa coi ờ, đưa bồ vô ông trọng rên ra khí thế luôn ngoài không ai nghe đâu. Không nghe gì luôn. Cái này có trúng đạn không anh Đạt? Không biết nữa. Này bữa nào gì bắn thử anh Đạt ơi. Ờ bữa nào kiếm cái súng bắn thử rồi. Rồi, hôm nay mình sẽ review bên trong. Qua qua bên cửa bên kia ok các bạn vậy thì mình sẽ được vô trong chiếc mẹp 7 tỷ <laughs> các bạn biết gì không một điều đặc biệt của Mac S400 Coupe là cửa đôi tức là chỉ có hai cửa thôi đây rất là nặng anh em đây là cửa phụ tự hít các bạn khi mình đóng cửa tự hít trước khi mình đóng cửa hít thì đây trời ơi đã quá toàn là da không à ở đâu cũng da hết á mà sao cái nút này á của người ta đèn đuốc đồ đẹp lắm mà sao cái xe này nó cái nút nó cứng ngắc à cái nút nhìn nó không có đèn đuốc gì hết á ủa, ủa cái nút ờ, này nút khởi động mà anh đặt đúng rồi ờ, hay quá à. mình chỉ cần cầm mình chỉ cần có chìa khóa thôi mình bấm nút này là xe sẽ tự động khởi động ở đây trước mặt là đồng hồ luôn là màn hình luôn đây là cái màn hình luôn chứ không phải là là là đồng hồ cơ nhìn nó rất là đẹp ủa đây đây đâu có, có, có, có em thấy mấy cái xe hơi anh đạt ở đây nè nó có một cái gọi là cái cái cái cần ờ, số đúng, đúng rồi cần số cần số này đạt đây không có ta mẹt thì cần số đưa đây cái cần à. số của nó là nhỏ xíu vậy hơn nè dưới vô lăng thì có hai cái lẫy chuyển số nè đây à. cộng trừ nè là chạy giống như giống như là chạy cái mình vô số à, nè nè à giống như sport ha cỡ như mấy cái xe đua rồi ha mà công nhận ha vô quạt mát ghê xe 7 tỷ cũng có máy lạnh như xe thường hay vậy ha có cái loa quay cái hiệu cái loa cái loa đó là loa bơm master là loa má xe này chắc mấy chục loa xe này nghe nghe nhạc chắc phê lắm à, à biết rồi cái này là around sound hệ thống âm thanh vòm đúng không chắc hệ vậy á hệ thống âm thanh 3D 4D gì đó ghê thiệt à mình giới thiệu với anh em luôn là đằng trước là mẹt à, tuy là mẹt cúc nhưng nó cũng có bốn chỗ nha anh em là mình có thể uh, mở cửa rồi à, đi vô hai ghế sau nữa đó đây mở cửa và đi vô hai ghế sau uh. mình để ý kỹ nha là bây giờ ở đây nó có một cái e bạc đúng không đúng đây đây có một cái e bạc xe mà... xe này nhiều túi khí lắm khỏi trên nói. đây nó có thêm một cái e bạc nữa đúng không đúng đó ghế sau có e bạc đâu nói rồi ghế sau thì e bạc ở đâu mình chưa kiểm tra nhưng mà ở đây nào các bạn thấy nguyên là phía trước không thì ở đây có một cái túi khí à, lên đây cũng có một cái túi khí nữa vậy là ghế trước không là mình có bốn túi khí rồi chưa nói về độ an toàn của ờ. khung gầm thân vỏ nhưng mà trước mắt là họ trang bị nhiều khá là nhiều túi khí cho mình á còn túi khí đầu gối đồ tùm lum hết á chứ không phải đó nhiều nhiều đó không đâu cái gì có túi khí đầu gối nữa hả ừ. ghê vậy nói chung là về chế độ về an toàn thì mấy xe siêu cao cấp này để dành cho chủ tịch đi mà phải giữ an toàn cho chủ tịch chứ ha đã đấy chứ này là volume à. tại vì mấy mấy mấy cái này đương nhiên phải điều chỉnh cơ à với lại cái màn hình này được cái uh, xe 7 tỷ mà màn hình không có touchscreen à tức là không có cảm ứng ha mà thôi cảm ứng chi anh trời ơi ai chạm vô đó anh chi anh ôi xe cùi bắp quá màn hình không có touchscreen gì hết ủa cái nút e bạc với cái này là gì anh đạt e bạc là túi khí á nhưng mà cái nút này là nút gì ai biết nó nút để chỉnh hướng máy lạnh đó ở đâu cũng là da hết á chân thì da Alcantara chân là da luôn hả ừ, chân là da lộn á cái này là da lộn Alcantara ghế thì ờ, da nappa ghế này da nappa Nó ngồi mát lưng lắm à. ngồi ôm lưng vải luôn thường thường mấy cái này nè xe người ta tên làm nhựa được rồi tự nhiên này làm chi bọc da chi tốn tiền phí anh ha ờ, tự nhiên bọc da tốn tiền wow, cái này là bạch màu vàng đến đây là an toàn đúng không đến đây là nguy hiểm đúng không bạch màu đỏ là còn xài được à màu đỏ là xài được là đây là mình mô phỏng luôn cái cái cái cái uh, cái xe của cái mình. xe của mình ha nhưng mà nó mô phỏng đâu vậy này phải xe mình không ta xe mình đó đúng xe mình luôn á nhìn mô phỏng nhìn kỳ kỳ thằng này thiết kế 3D kém đúng rồi tại thiết kế 3D kém ừ cái này chiếc 7 chỗ ở ờ, bốn ừ dấu gần gần 7 chỗ thôi à. đánh lái qua mà được cái này đánh lái là chính xác lắm nha cái này nó chỉ đi đâu á là thực sự ngoài đường nó chỉ đi đó đó nha à. còn mấy cái mấy mấy cái xe khác á thì nó nó cũng lắc lắc vậy cho vui thôi à. chứ nhiều khi nó lắc qua thí dụ như nó lắc qua tới đây mà mình để nguyên vậy cái hồi nó xỉa vô tới đây á à xe à, này đâu? thì là chỉ đâu là chỉ à, đâu à, anh đánh lái thử cho mọi người coi thử à ghê cái này, cái này thì cũng ghê ghê ghê ghê ghê ghê nhưng mà được cái là nó chính xác chính xác hả anh ngon thiệt anh em công nhận hôm mình lỡ mình chơi lần là chạy chiếc con xe đi massage đi em đạt ơi sợ gì em đạt chạy con xe này đi massage được cái đây ờ, nhưng Gốc. sợ là vô là không có tiền bo thôi góc view à là có mình có cam thực tế luôn hen ghê góc thiệt. view trước ừ này biêu trước nè các bạn đó đây là biêu trước là chiếc xe trước anh đạt anh đạt còn cái tủ này sao lại gì anh đạt em thấy ở dưới đây nữa hay, coi có champagne lắm thôi mà đừng khui đạt ơi lỡ mà khui mà có cái gì mà không đáng nhìn là chết luôn thôi đừng dòm <laughs> ghê lắm cái này đồ nguyên của sếp đừng có dòm à, chết chết chết chết thì ở đây nó có một cái tủ nha anh em còn tủ trong này để gì á thì cái clip này à, khoảng à, một triệu view là mình sẽ mở ra cho anh em coi trong này có cái gì nha trời ơi băng ghế sau này nhìn cũng đâu có cùi đâu Trời ơi, ấy có cái gì 12V kìa anh Đạt Thì điện 12V để sạc điện, điện thoại này nọ Mà cái chắc cái ghế này uh, mấy năm trời mới có người ngồi lần thôi Còn bình thường là sếp là ờ, sếp ngồi đây cái có một bạn nữ ngồi đây thôi chứ à. Sếp ít chở ai đằng sau lắm Cũng đúng ha hàng chia đằng sau nhìn sạch bon à như mới mua vậy trước thì hơi dơ đúng không <laughs> đó thì đẹp không nói nghe đây đây là sơ, sơ nội thất nội thất xương xương của chiếc xe sao mày cầm cái ly nước hoài vậy chứ em đâu biết để đâu đâu em thấy cái xe này á đúng thiệt là đẹp thiệt chắc thiệt này sắt nè kiến chống đạn nè hay lộn kiến chống ồn nè mà dở cái là không thiết kế đỡ chai nước ví dụ sau này em lỡ mà em làm giám đốc ờ, bbt đi xe là đâu được cầm nước đâu thấy không quá dở xe này là xe dành cho giám đốc mà giám đốc là cái ghế này nè ghế à. trên này còn ghế đó là ghế nhân viên đi ké đúng không nhưng mà nó cũng có trang bị á có không có cọng dây kế bên kìa đâu kéo cọng dây ngang ngang á đây hả trên trên trên trên đó đây. ừ cọng dây đó kéo xuống ê ê ê ê kéo xuống wow hay ghê đó ê ê cái chỗ đó để để đồ thôi để đồ, để nước được không để nước thì có trước nữa nè ê bật ra ê. ê em làm lại cho coi nè Ê, hay đó, hay đó, hay đó. Để nước. À, cái này gật. Đó. gác tay lên coi nhìn sang à. không? Rồi, Công nhận cũng... em em ở dưới quê lên nhìn phèn phèn mà vô xe 7 tỷ ngồi cái nó sang hẳn anh ha. Các bạn thấy chưa? Xe này có nhiều thứ khám phá lắm á. Bên đây là chỉnh ghế, chỉnh ghế điện. Chỉnh ghế điện là gì anh đặt? Nè, đẩy tới đẩy lui nè. À, chỉnh wow. điện hay ghê ha. Ngã này là nhớ ghế nhớ ghế là sao anh đạt là nhớ vị trí ghế á. tức là lần sau mình lên mình ngồi cái nó nhớ ở chỗ đó hả đúng rồi hay ghê hay có chỉnh vô lăng nữa bay ừ hồi em thấy vô lăng lên xuống luôn á đạt vô lăng này chắc chỉnh được mấy hướng luôn đâu anh bấm cái đó hồi em thấy vô lăng lên xuống luôn á đó ghê thiệt mà cái cổ vô lăng á nó cũng bằng da luôn anh đạt nè đây thì nhựa nhưng dưới này là da nè không biết sao lớp da nãy gì ha sau lớp da này là ba cái nhựa tổng hợp á mà mà tại vì nó bọc da lại nhìn nó che mấy cái nhựa tổng hợp vậy thôi chứ sao lớp da này là nhựa tổng hợp á thiệt không thiệt không anh đoán là vậy á chứ anh làm gì có tiền mua xe này mà mở ra coi anh thấy không design nào tí bèm bèm u cho cho cho cho không thấy cái bao mấy cái bao ờ, bao ni lông của sếp để trong này mà mở ra quá ăn đạn à, đúng không chỗ này dễ cắt nha bây giờ anh là anh nắm cái cái cái youtube của công ty đúng không anh post cái này lên đó thì để phục vụ cho mấy người mà tò mò mấy người muốn biết thôi mà mình up lên đó thì mình không biết là sau khi mình up cái clip này lên xong mà sếp biết được đó, thì mình có còn làm ở BPT nữa không thì bởi vậy giờ chở em đi massage lần đi chứ biết sao giờ anh Đạt sếp này tao đâu có biết đâu chở ơi đi massage là có sao đâu anh em làm với nhau không mà dạ bây giờ là cái phần ờ, hot nhất là mình đã lỡ lấy chìa khóa rồi thì mình xu chiếc xe này mình chạy chơi vòng luôn à, anh em mình sẽ chạy chiếc xe này vòng vòng sài gòn ủng hộ không ủng hộ không anh em thấy sao bấm một like nha anh em đường ờ, dạo này bây giờ là khoảng 4 giờ chiều thì đường hơi đông trước khi chạy thì mình phải thắt dây an toàn thắt dây an toàn rất là an toàn ây da anh em, cái tiếng khởi động á anh em cái tiếng khởi động và cái tiếng di chuyển xe khi mình nhấn ga anh em không hề nghe bất cứ một tiếng nào như anh em biết là mình đang quay bằng chiếc iphone và cái hệ thống loa của iphone thì chống ồn nó cũng không có tốt lắm nhưng mà anh em thấy không rất là êm khi mình vào cua này cực kỳ nhẹ nhàng phải nói là có dịch vụ thì mình khoan nói về câu chuyện dịch vụ mấy ngày qua nhưng mà nói để trải nghiệm một chiếc xe Mac S400 thì ở Việt Nam nó tầm khúc phân khúc tầm sang rồi nếu mà các bạn có thể nói thì các bạn nó có thể xếp vào dòng siêu sang di chuyển các bạn thấy là rất là ngọt ngào các bạn thấy là mình vừa mới đi qua một cái gờ giảm tốc trời ơi nó êm nó nó, nó sướng lắm luôn á nó êm mà không nghe một âm thanh gì bên ngoài luôn êm như đang ngồi trên một cái ờ, tấm thảm bay á trời ơi chiếc xe này bình thường xếp đi á sếp bấm kèn là ở ngoài nghe muốn Ê. tét đúng luôn á mà vô xe ngồi bóp kèn nghe cũng êm êm mà nghe nhỏ nhỏ xe ừ. này cách âm tốt kinh như các bạn thấy hồi nãy là cái hệ thống kiến của xe này là hệ thống kiến hai lớp cách chân không tức là sau mỗi lớp kính nó sẽ là một lớp chân không đó đó là độ hoàn hảo hoàn thiện của của của chiếc Mercedes 400 Cup này nhưng mà cách âm tốt quá thì nó cũng có một cái điểm ờ, không quen á là mình mới dừng ngồi lên đó mình nghe cảm giác ù tai á tại vì nó nó cách âm quá tốt đi là giảm giống như là thay đổi áp suất đúng không đúng rồi giờ mình ngồi trong này nó nó im yên tĩnh quá cái mình có cảm giác mình bị ù tai luôn tại vì mình là dân hai lúa mình không có ngồi xe sang quen á <laughs> nên mình bị vậy còn thí dụ mấy ông chủ tịch mấy ông ngồi xe sang quen rồi à, thì sẽ không bị các bạn thấy ở góc quay này thì các bạn thấy được là là là là cái cái cái, cái toàn diện một cái cái góc nhìn của của người ngồi trước là các bạn thấy là cái quầy ba mình tạm gọi là quầy ba đi ha nhưng mà không ai gọi là quầy ba phía trước được thiết kế được thiết kế cảm giác như một cái không gian cảm giác như một không gian rất là rộng các bạn nhìn cái xe bên ngoài nó hơi hẹp bởi vì sedan mà đúng không sedan bản chất nó là là nó không thể rộng bằng những chiếc xe khác được đúng không những chiếc xe bự bự kia là SUV đúng không đúng rồi đó những chiếc nhỏ như vậy thì sedan thì thường cái không gian nó không bằng SUV được nhưng mà khi bạn ngồi vào đây các bạn thấy nè cái hệ thống vòm phía trước á, nó phối hợp rất là nhịp nhàng nhìn nó rất là rộng ngồi trên chiếc xe này các bạn thấy được rằng là cảm giác khi mà mình chuyển hướng và tăng tốc cảm giác nó rất là là là êm không nhưng mà ngồi trên chiếc xe này á cái cảm giác của anh hiện tại bây giờ á là đang anh, đang lấy một cái nhà nhà phố mấy tỷ anh, <laughs> anh băng bò ngoài đường thấy nó cũng ghê ghê đó đúng ghé chơi ghé chơi ghé chơi tôi bơm bánh xe không anh ôi rồi tôi bơm bánh xe mà thấy tiệm nhỏ quá anh sợ ờ, bơm không tốt <laughs> thay được phao xăng nha anh Few moments later. Đây là xe đang lùi sau khi uh, sau khi bơm bánh xe. Sau khi bơm bánh xe. <laughs> Như các bạn thấy là cái xe của Mẹt á thì à, cái hệ thống quảng cáo của nó là sau khi các bạn bị à, có sự cố về lốp thì các bạn vẫn có thể di chuyển thêm khoảng 80 cây. 80 km nữa. Là thông số quảng cáo của hãng. Rất đặc biệt các bạn. Mình có thể cảm nhận rõ là khi các bạn ngồi trên một cái nhà di động như vậy thì các bạn có thể thấy được là nó rất là tuyệt vời đó là lý do tại sao mà những người mà người ta thực sự có sức mạnh tiềm lực về tài chính thì họ sẽ không ngần ngại bỏ ra một số tiền không phải nhỏ nếu như nói chiếc mẹt để vận chuyển về đây vận hành thì có thể nói bạn đang đi chiếc mẹt gần như là đắt nhất thế giới ở tất cả mọi thị trường gần như nha các bạn vẫn có một số nước cao hơn mình chưa nắm rõ nhưng mà ở Việt Nam thực xếp là một trong những nước mà vận hành xe hơi nhất là những dòng xe hơi sang và có dung tích xi lanh lớn như thế này thì ở Việt Nam đang gọi là top đầu thế giới nói chung là một cảm giác rất là phê à, thằng này kêu nó đi theo nó quay giùm mình để đằng sau mà giờ nó ngủ luôn rồi <laughs> ôi về tới nơi rồi tới hả anh đạt ừ nè cầm đi xe em quá nhanh vậy ngồi trên cái xe này êm quá nên là mình cũng không biết là khi nào tới nơi nữa thôi bây giờ chắc là mình xin ờ, kết thúc video clip ở đây các bạn nhớ bấm like bấm share cho mình nha bây giờ mình lên ờ, xin phép về nghỉ đó không biết làm sao chứ nếu như clip này các bạn không share là tụi mình ao tim là cái chắc rồi cảm ơn bye bye